năm lần một khá hơn chặt quả và nặng hơn nặng quả nó dai cua nó ngọt mà nó ngọt có thì đậm Dạ, chào chào bác ạ. Vâng, vâng ờ, xin ờ, bác cho biết tên bác là gì và địa chỉ bác ở đâu ạ? Vâng, báo cáo với công ty là ờ, tôi là Trần Bình Cường. Vâng. Ở trang trại Thạch Thán, huyện Hoài, thành phố Hà Nội. Vâng. Thì hôm nay thì công ty Nimex Việt Nam có cái sản phẩm phân bón 9X chuyên môn Đông Sơn là ừ. có về thăm vườn bưởi nhà bác vụ này là bác rồng um, cái bưởi này bác bón được cho vụ này vụ thứ ba bón 9X cho cây uh, bưởi xin bác cho biết thì uh, đến uh, vụ thứ ba bón thì bác thấy cái hiệu quả và năng suất nó mang lại cho bác xin vâng. có bưởi thì bác thấy thế nào ạ? Báo vâng. cáo với công ty anh đại diện với công ty Silic Đông Sơn vâng. về thăm vườn gia đình tôi thì qua quá trình đi ờ, công ty sẽ sản, sản xuất ra sản phẩm ờ, silic đông ờ, camo đông sơn thì tôi năm nay tôi bón năm nay lần thứ ba Vâng. thì cảm thấy cái, càng nếu cảm thấy cái phân silic đó kết hợp với cả đạm lẫn kali thì làm đúng quy trình của công ty hướng dẫn thì cảm thấy cái hiệu quả của cây cái là cây và lá thì mỗi năm lần một khá hơn Vâng. Mà xưa cái quả thì cứ mỗi ngày là nó mỗi chặt quả và nặng hơn. Vâng. À. Thế bác cho thấy cái chất lượng quả năm nay thì càng ngày càng cải thiện so với năm mỗi năm đúng không ạ? Thì bác thấy là năm nay cái lượng quả so với năm trước thì nó thế nào ạ? Nó, nó cái chất liệu quả và cái hiệu quả của quả so với năm thứ hai là tức là năm 26 là rất là năm thứ hai võ thị đức trục sơn sang vâng. năm nay 27 năm năm thứ ba võ thị đức trục sơn thì cảm thấy cái quả là các phân là, là, là nặng quả vâng và nó dai cua vâng mà ăn thì cảm thấy nó ngọt nó ngọt có thì đậm vâng cái, vâng cái cái là thử so sánh mà ờ, có như tôi làm thế mà có cái năm tôi không chưa bỏ đưa cho đích vào thì quả ấy là hơi bộ vâng hơi bộ đều quả vâng à. cái vườn bưởi thế bác này năm nay là được bao nhiêu cây bác Ờ, năm nay là năm thứ ba của bọn tôi xí lích Đông Sơn và vâng. tôi qua qua chơi có cái hiệu quả là tôi duy trì xí lích Đông Sơn vâng. trong khi đó là kết hợp với với bốn cái yếu tố là đạm lăn ca kali và cả xí lích vâng. vâng. thế là năm bón năm thứ năm thứ ba bác bón rồi thì bác bón mỗi một gốc cây ờ, này là bao nhiêu kg xí lích Đông Sơn à nếu, nếu mà nếu mà tính ra bây giờ còn mỗi gốc cũng mỗi một gốc một năm bón là ba kg ba kg theo quả nhỏ vâng à bưởi thì bác năm nay là năm thứ năm nay năm đó bao nhiêu năm rồi bác ạ bưởi này này bưởi bác trồng được bao nhiêu năm rồi ạ bưởi năm nay trồng năm thứ năm nay trồng ờ, năm hai năm sang năm nay năm thứ mười hai mười mười hai năm tuổi vâng, vâng mười hai năm những cây cho đấy rất là khỏe vâng thì ờ, công ty cũng mong bác ờ, là sử dụng phân bón để cải tạo cái chất lượng của bưởi ngành ngon hơn để vâng. cho mọi người có những cái hoa quả ăn ngon hơn vâng. vâng. cảm ơn bác